anh em đó chỉ xem được cái giờ này, ở cái khung giờ này Đấy. Và cái việc mà tôi à, phát hành video ở cái khung giờ này Phát hành sớm Sau khi mà tôi phát hành cái clip ra Thì anh em có thể uh, xem cái clip này một cách sớm nhất Chứ không cần phải đợi đến ngày mai mới xem Và cái clip này tôi xin được làm theo yêu cầu của anh em Studio Wedding Tùng Bích Anh em Đoàn Bá Tùng Một trong những anh em là fan trên kênh Game Today Từ rất lâu rồi Từ năm 2018 Khi mà tôi bắt đầu làm kênh Đấy thì anh em ờ, đã xem tôi từ cái đợt mà tôi làm Dota tôi chết cơ Xem từ những cái tập đầu tiên luôn Và anh em vẫn ủng hộ tôi tận bây giờ Với một chút hoài niệm thì anh em mong muốn là tôi sẽ hồi sinh lại cái line up Sean với cả Goa Sean Warrior là một trong những cái line up đầu tiên mà tôi làm trên kênh Nó là ở tập thứ ba Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cả cái line up Glacier kết hợp với cả Warrior anh em nhé Glacier kết hợp với Warrior một trong những cái line up cơ bản nhất ở trong cái cái con game này và cũng là những cái đội hình mà thủa sơ khai đầu tiên ở trong game tập thứ ba nha anh em nhá chúng ta sẽ quay trở lại cái tập thứ ba cái tập thứ ba ở trên kênh của tôi mà tôi làm tất nhiên là nó vẫn sẽ có những cái khác khác biệt đấy chính là cái việc là ai rồi cũng sẽ khác Ngày trước tôi nói chuyện nó không như này <laughs> Anh em sẽ thấy là ngày trước thì tôi nói chuyện khác Và bây giờ tôi nói chuyện khác Có một cái sự nó thay đổi trong cách nói chuyện Tuy nhiên là anh em cũng đừng có tỏ ra là cái gì mà nó gọi là quá là bất ngờ hay quá đáng cả Bởi vì là thực ra thì ai rồi cũng sẽ khác thôi anh em nhá ờ, Tôi thì tôi có một cái khoảng thời gian tôi nói nhiều Đấy thì tôi tự nhiên là tôi nói trôi chảy ngay Và tôi tự tin hơn Đấy là cái điều bình thường đấy còn cái tập 3 thì anh em cũng biết là mới có ba cái video sản xuất ra thì đương nhiên rồi đấy thì hồi đấy còn bỡ ngỡ đấy còn coi như là còn rụt rè ngại ngùng trước đám đông <laughs> anh em nhá thế nếu mà anh em có một cái tư tưởng có một cái gọi là muốn là xem lại những cái video cũ thì anh em cũng đừng có lấy làm bất ngờ khi mà cái giọng của tôi cái hồi đấy nó khác bây giờ cái thứ nhất là gì cái độ tự tin là khác Đấy Rồi cái tuổi cũng khác đấy, Hồi đấy là tôi là kém bây giờ là tới 4 tuổi Thì cái việc trải nghiệm Cái việc trải đời nó cũng nhiều hơn Đúng không anh em Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là gì Cái thứ hai là về cái công cụ để mà phát Công cụ để mà ghi âm Nó khác anh em ạ à. Cái tâm đấy là cái tâm mới làm Làm gì có tiền đâu Vẫn còn đang dùng cái mic 200k Đấy nhưng mà bây giờ cái tầm này thì tôi mic ít nhất nó cũng phải rơi vào tầm khoảng ba củ rưỡi bốn củ rồi nên là anh em thấy là cái giọng nó khác nó là bình thường <laughs> phấn đấu lắm trong cái quá trình làm youtube mới có tiền để mua được đấy anh em ạ đấy, cũng phải xin vợ mới được mua đấy chứ cũng không không không, không phải là đơn giản đâu đấy tất nhiên là cái mic ngày trước thì tôi vẫn giữ lại đấy nhưng mà bây giờ nếu mà tôi bật lên thì anh em sẽ thấy là cái giọng của nó sẽ khác hẳn bởi vì nó cái mic đầu tiên thì nó bị rè nó cứ bị rè rè đấy sau tôi đổi đến cái đời mic này là chắc là cái mic thứ tư rồi Thì cái mic này tôi khá là ưng Bởi vì không cần phải là dí sát miệng Đấy, đặt trên bàn nhẹ nhàng thôi Để xa miệng nói thoải mái, nhẹ nhàng Chứ còn cái hồi đầu tiên nó cứ phải hét lên <laughs> Anh em sẽ thấy là có một khoảng thời gian à, Nói rất là nhỏ nhẹ Nói rất là tình cảm Xong anh em cứ kêu là nó nhỏ Thế là tôi cứ phải hét lên <laughs> Nhiều khi anh em thấy là nó hơi bị gắt gắt tí Đấy, ở những cái mic cũ ấy thường là nếu mà nói nhỏ thì anh em sẽ không nghe rõ đâu. Nhưng với cái mic này ấy, thì thực ra tôi thì thầm thì anh em vẫn nghe thấy. <laughs> tôi đảm bảo với anh em luôn là chỉ cần nói nhỏ nhẹ thôi thì là anh em cũng có thể bắt được cái hơi thở của tôi. Mà cái quan điểm của tôi khi mà tôi làm clip cũng như là tôi làm YouTube ấy là cái ờ, âm thanh ấy nó là cái để mà mình truyền đạt cảm xúc một cách rõ ràng nhất. Đấy bởi vì tôi không dùng webcam nhiều khi là nếu mà chúng ta có một cái webcam ấy chúng ta bật lên thì anh em nhìn vào cái webcam anh em nhìn vào cái biểu lộ ở gương mặt các thứ thì nó có thể là ờ, cái ờ, giọng nói cái phần âm thanh ấy nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi nhưng mà tôi thì tôi lại không dùng webcam Chính vì thế là cái ừ, giọng nói, ấy, cái âm thanh ấy Nó phải chiếm tới 90% thậm chí là hơn 95% cái, uh, cái cái ừ, điều mà tôi muốn truyền đạt cho anh em Đấy, Cái cảm xúc Đấy, ở trong cái game thì rõ ràng là cái việc đầu tư là nó là không hề là gọi là lãng phí mà đấy là một cái cái cái mà phải đầu tư đầu tiên đấy chính là cái mic của tôi thì tôi luôn có cái quan điểm đấy nên là cái mic của tôi là tôi đã phải thay tới bốn cái rồi anh em ạ nhưng mà cái này thì tôi nói thật là nghe giọng tôi là nó cũng khá giống với cái giọng ở ngoài đấy thế nên là có thể là tôi sẽ sau này chắc là tôi cũng sẽ không đổi mic nữa mà nếu mà cái mic này hỏng thì tôi cũng sẽ mua cái mic giống hệt như này thôi để tôi thay đấy rất là ok Đấy còn các anh em mà đã gặp tôi ở ngoài đời rồi thì anh em có thể confirm vào nhá để xem cái giọng của tôi ở trong video với cái giọng ngoài đời nó có giống nhau không. tôi đảm bảo với anh em luôn là sẽ có anh em bảo là giống 100%. Đấy. Anh em Nguyễn Đình Hiếu chẳng hạn. Anh em có thể confirm vào hay anh em Nguyễn Trung Đức. Đấy. Anh em uh, Trần Đức Trung, Đấy, anh em Trần Duy Mãi. Ok, các anh em đã gặp rồi thì anh em có thể comment vào phía dưới. Tôi rất cần anh em để để chứng minh cái điều này cho các anh em viewer khác <laughs> Đầu game thì trông có vẻ bài thì cũng leo kèo thôi nhưng mà cũng ổn phết anh em nhở Ra Berserker sớm, Berserker này nó cứ lia diều ngon thì là ngon luôn này Đấy cứ mấy cái diều mà nó lia ra nhiều thì là, là rất khỏe nhá Ok 6 warrior vào đá anh em ạ 6 warrior hai đỏ là một cái gì đấy nó rất là bà đạo giai đoạn đầu game God of War thì không chơi nhá anh em nhá Ở trong cái bộ The, The Warrior kết hợp với Glacier thì chúng ta chỉ chơi 6 con thôi 6 con thì chắc chắn là nó sẽ có là hai con uh, Glacier rồi Skelet Lancer và con uh, Berserker um, Thực ra thì uh, ở trong cái uh, yêu cầu của anh em đoàn Bá Tùng ấy Là trong trận đấu này tôi sẽ phải xây dựng và tôi chơi cái con co là con Berserker cơ nhưng mà cái con co Berserker bây giờ ấy Với cả cái con co Berserker cái hồi mà tôi làm clip Ở cái tập 3 ấy Nó khác nhau Cái con Berserker này là nó chỉ ờ, dạng kiểu semi-led thôi Semi-dam thôi Đấy nó không phải là con carry được Con carry là một cái con như ngày xưa ấy Là nó dí vào một con nó tăng tốc đánh lên ấy Đấy, tăng stack lên như cái bộ Glacier bây giờ ấy Thì nó mới mạnh Khi mà chúng ta dồn đồ cho nó còn cái con Berserker này thì thực ra chúng ta có dồn bao nhiêu đam đi chăng nữa thì cái skill của cái con Berserker này nó vẫn thế thôi. Nó cũng không hề mạnh hơn anh em ạ. Chính vì thế nên là xin phép anh em đoàn bá Tùng là trong trận đấu này là tôi sẽ phải chơi co là cái con Scarlet Lancer anh em nhé Tương lai là sẽ là Scarlet Lancer thôi. Chứ chúng ta sẽ không ham roll cái con Berserker lên 3 sao làm cái gì cả. Anh em ạ, Berserker thì thực ra thì nói chung ấy là ừ, nếu mà lên 3 sao thì tôi cũng không bao giờ tôi cho nó làm con co Tôi không dồn đồ cho nó đâu Bởi vì nó cũng chỉ là một cái con gây đam thôi Bình thường thôi, nó không thể làm một cái con solo được Đấy Nếu mà đánh kiểu carry thì nó sẽ phải là một cái con gánh team một solo với 10 Thì nó chỉ ở Secret Lancer hoặc là uh, Tôi lấy ví dụ như là con chúa quỷ chẳng hạn thì cũng được Đấy Nó là những cái con có thể chơi được ở trong bộ Warrior Beat À sorry anh em Warrior Glacier à, hôm trước tôi cũng có làm cái bộ warrior beat cũng rất hay đấy, sau cái, cái cái cái video đấy là có rất nhiều anh em chơi và thử và cũng chơi rất là ok đấy, chúng ta thử xem nào đây rồi hay lắm ok chúng ta sẽ có là hai uh, beat vào đã hai beat đã ok cái rau sau thì chúng ta sẽ cho hai glacier vào lên 7 thì cho hai glacier hai beat hai đỏ bỏ Aquaman ra được rồi còn bây giờ thì có bit vào thì vẫn mạnh hơn anh em ạ bit bây giờ thì vẫn mạnh hơn <clears throat> ok Bây giờ tôi chỉ hy vọng vẫn là Aquaman nó lên hai sao sớm thôi Nếu mà Aquaman lên hai sao thì chắc là sẽ ờ, dồn đồ cho Aquaman thôi Aquaman bây giờ đang khá là tín Đầu game thì Aquaman 2 sao là nó gánh lắm Tôi nghĩ là nó cũng phải gánh tôi đến round 16, 17 gì đấy Đây rồi, chúng ta có thể ghép được cái giáp da bò này, ghép được vào cái uh, giáp xoay Đầu game Round này tôi nghĩ là tôi sẽ up 7 luôn Bởi vì bây giờ toàn một sao ấy Đánh nó cũng chưa chắc nó ăn được Kể ra mà có thêm con Aquaman 2 sao thì yên tâm có thể là để ở level 6 được Nhưng mà bây giờ là đa phần nó là những cái con một sao một sao thì máu nó ít Giáp nó thì vẫn thế nhưng mà máu nó ít này uh, Đam nó bé anh em ạ Nên nó thiếu, nó thiếu đam Cần phải có gọi là số lượng để bù chất lượng nó Với cả up sớm thì ờ, nó dễ ra được con Berserker hơn lên ờ, level 7 thì con Berserker 3 đô nó sẽ dễ ra hơn ừ, Ok Berserker lên 2 sao thì cũng gánh Đầu game Khá gánh ấy Ủa Ra nhiều cái con con con người đá phết nhở Nhưng mà trận này chắc chắn là sẽ khó có thể là chơi người đá làm con co Nếu mà chơi người đá làm co thì cái bộ này nó sẽ bị nó sẽ bị yếu anh em ạ. Slot thì tôi nghĩ là nó sẽ là hai con Glacier này, kẹp cả con Doom, con thuyền trưởng này. hai à, con bit nữa là xong, là đủ bộ anh em ạ. Đấy, Doom thuyền trưởng, hai con bit và hai con Glacier là 6 uh, ờ, warrior. Tôi nghĩ là như thế. Phải có bit vào thì nó nó nó mới nó, nó mới có đam nó mới to anh em ạ. Glacier thêm bit vào, thêm hai bit thôi là nó cũng khác rồi. Tăng 15% dam là không bé đâu anh em nhá Late game mà cầm đồ mà có thêm 15% dam là nó là một cái gì đấy nó rất là thế giới đấy Nhất là vừa có dam lại vừa đánh nhanh nữa Rất khỏe Đây này, Glacier này bốn Glacier bốn uh, Glacier 6 Warrior bốn Glacier 6 Warrior là chửi level 9 được Chơi level 9 Chúng ta chơi ở level 9 uh, ờ, Nếu mà lúc mà chưa có Lancer là chúng ta có thể chơi được Cái bộ 4 Glacier 6 Warrior Phải lên 9 Ok Ủa Mày thế nhở Gặp thằng này sớm anh em ạ Được Bọn Clyde bây giờ mà nó đủ 6 Clyde Library Clyde 2 sao Nó khỏe lắm cái tầm mà chưa lên được 9 warrior thì không ăn được đâu Thằng này may quá gặp sớm Không lát đưa đủ 6 warrior À 6, 6 clan thì chắc là ừ, Cái bọn 6 warrior này cũng sẽ làm thôi Hay quá nhở Đó Đùa chứ Còn Aquaman của tôi mãi chưa lên được 2 sao Trong khi nó ra được rất sớm nhá Aquaman ra từ rất sớm luôn Ảo à, thật sự ấy Hy vọng là lốt cái round này vẫn có thể giữ chuỗi Round sau là kẹp được Glacier rồi Kẹp vào là là, là, hai Glacier Tôi sẽ up lên 8 luôn anh em ạ ừ. Bởi vì là chúng ta Kiếm là kiếm Lancer nên là chúng ta đã up lên 8 luôn rồi Roll ở, ở level 8 Ui tôi chết rồi, thua rồi Thua, thua rồi Khỏe quá nhỉ không ăn được không ăn được mất chuỗi rồi anh em ạ ra này mất chuỗi rồi gặp thằng mết thì chịu rồi gặp mết chịu rồi ba rồng ba assassin à tam pháp sát long à <laughs> rồi <clears throat> sói này từ từ đã Tôi đang tính là cái việc là tí nữa chúng ta sẽ chơi bằng cái việc là kích hoạt quy giạt ấy Anh em ạ Quy giạt vào Tiết kiệm được slot Tiết kiệm được slot với cả Nó sẽ có combo Có khi là tôi sẽ bỏ bit đi Tôi hay chơi combo trừ giáp với cả Doom Trừ giáp với Doom ngon hơn Giữ lại nó là comment Anh em biết tại sao Lý do gì mà tôi quay đầu không nó có cái bọn mết ấy Tí nữa có ghi giặt được kích hoạt ở đây Nó có sẵn hơn Aquaman rồi Chả may mà ờ, solo với bọn mết cuối game ấy Thì chúng ta vứt ra vứt ra vứt vào ấy Chúng ta thay ra thay vào cái bọn Marine Đấy Ví dụ như lúc đấy chỉ còn khoảng 4 thằng thì Counter nó rất dễ Chỉ việc vứt ra vứt vào đó Rồi Roll mấy cái đã anh em nhá Từ từ đã, roll đã Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh chưa, chưa lên 8 đâu Từ từ đã anh em ạ <clears throat> Từ từ đã <clears throat> Bây giờ tôi vẫn chưa cho được cái con uh, Glacier vào ấy về căn bản là <clears throat> Glacier không mạnh bằng là là là, là full warrior này mà có cái con trừ giáp ở trong. dám <clears throat> mà Aquaman lên 2. Aquaman lên 2 thì tôi bỏ Tali ra anh em ạ. Mà bây giờ chưa bỏ Tali được, Tali đang hai sao đang gánh. Tali đang gánh đấy. Stone Spirit ấy. <clears throat> Đấy, anh em thấy không? Khỏe không? Mà bỏ Aquaman ra thì cũng sai, không được, con này cũng không bỏ được. Bỏ bít thì không được rồi Bỏ đỏ không được Bây giờ bỏ thì, thì chỉ bỏ Berserker thôi Berserker thì lại, lại Bỏ ra thì không kích hệ được Đấy <clears throat> Chói lên Chó lên hai sao à Ừm Ok <clears throat> Rồi Lên 8 thì kẹp được cái gì vào nhỉ anh em nhỉ <clears throat> Tôi tôi phải tính nữa, tôi phải tính là xem lên 8 là có cái gì đâu mạnh Bình thường lên 8 là 4 bit đúng không <clears throat> Lên 8 là 4 Glacier được không 4 Glacier, 6 Warrior lên level 9 cơ À Thế cơ à Tức là phải ở level 9 nó mới được như thế Ở level 8 mới được cái gì <coughs> Level 8 thì không được 4 Glacier Bây giờ lên level 8 thì nó chả được cái gì cả <coughs> Bây giờ ấy Tôi sẽ roll cho con Aquaman nó lên 2 sao rồi chúng ta lên 8 Thế thôi Nó không mạnh hơn ấy Bây giờ tôi lên 8 cho được con là gì vào đâu Đúng không đưa ờ, cho cái con Grim vào đúng không Để combo với cả ờ, Aquaman thì Aquaman một sao Chả nhé đấy bỏ, bỏ cái con ờ, Stone Spirit ra thì nó sai lắm anh em ạ <clears throat> Không được. được Bây giờ lên 8 chưa có cái gì cho vào anh em nhá Chưa Chưa chưa chưa Công việc bây giờ là chắc là phải run Berserker lên 2 sao đã Cho yên tâm đã anh em ạ Chưa có co Aquaman 2 sao Berserker 2 sao up, up cấp sau Cái tầm này yếu lắm Up cấp không không không không hơn được gì mà lại tốn tiền tiền nó lại uh, kiểu như là nó nó bị cái tiền áp cấp nhưng mà nó không hiệu quả ấy. tiếp đã anh em ạ Từ từ đã ra lắm sói thế nhở Được sơ cơ Ra Ui giấy Chán thế nhở Không được rồi Có lên rôn cái nữa không nhở Thôi thì rôn cái nữa vậy Ra Ui rồi ôi Thôi được rồi Bán đỏ anh em nhá Ok Rồi Tạm đẹp Bây giờ là áp, áp cấp là cho con này vào được Đấy <clears throat> Ok chết, chết rồi à, Dây cuối anh em ạ Chưa kịp chưa kịp chưa kịp chưa kịp chưa kịp Chưa kịp chưa kịp chưa kịp Chán thế chứ này Bây giờ áp cấp là cho được vào cái con ấy vào đấy Áp cấp là cho vào con uh, Grim được rồi Anh em ạ 4 Glacier Nhưng mà đây nó là rau quái Rau quái anh em ạ, từ từ đã Không có gì phải vội cả Cứ bình tĩnh Hết rau quái chúng ta áp cấp Tôi nghĩ ở lên 8 thì uh, chơi uh, combo kết hợp với Glacier trước anh em ạ <clears throat> Hay là 6 Guardian hơn nhỉ Về căn bản là cái con Berserker chưa lên được 2 sao Có khi vẫn phải chơi 6 Warrior Vẫn phải chơi 6 Warrior đấy <clears throat> Rồi Lấy cái gì đây ghép cái chiến thánh trước này lấy cái giáp thép hay là lấy cái um, cái cái cái uh, hút máu đây lấy cái giáp thép đi tôi nghĩ là lấy cái giáp thép trước <clears throat> lấy cái giáp thép vào người chơi uh, glacio chơi glacio chưa chưa chơi uh, warrior vội anh em ạ năm warrior này như này là mới có 5 warrior thôi không sao Chúng ta phải chơi ở level 9 cơ Này chơi ở level 9 mà Tôi nói vừa nãy rồi Mà chúng ta có cái giáp thép nó cũng đỡ đi được Coi như là thay cái bộ Warrior Cái giáp thép là coi như là kích hệ 6 Warrior luôn Lốt round này chắc tôi up 9 luôn Chúng ta cần up 9 sớm để uh, kiếm cái con uh, Glacier anh em ạ Con uh, con con Secret Lancer ấy Con đấy là bắt buộc phải có thì mới kích hệ được hai bộ Berserker với cả Secret Lancer bắt buộc phải có thôi chúng lên 9 luôn nào lên 9 nó kẹp ờ, hai uh, con Wizard vào kích hệ. 4 Glacier trước. Ok. <clears throat> Bỏ nó rơi đi. Con rơi uh, con con con rơi này chắc tí nữa cũng bán thôi bởi vì là tí nữa không có slot. Tí nữa là nếu mà chơi hai combo thì chơi con uh, con con uh, deflector anh em ạ. <clears throat> khỏe rồi 6 warrior rất cứng rồi đấy <clears throat> Rất cứng cộng với cả có tốc nữa Đánh rất là khỏe Ok Tầm này là 4 4 Glacier Chưa cần 6 Glacier Cần 4 Glacier là cũng khá khỏe rồi <clears throat> Làm một cái combo đẹp Trừ giáp nữa thì ngon Tí nữa là cái con Tylee Nó sẽ thay cho con uh, Con Secret Lancer Stone Spirit thay cho Secret Lancer là được còn con uh, con gì nữa nhỉ một con nữa con thuyền trưởng à thì nó chơi đua với thuyền trưởng thay cho hai con bít rồi chả cần bít đâu chả cần bít đâu <clears throat> Ui ôi gặp cái thằng to thế Ui thằng này to quá anh em ơi Combo đẹp được không Combo đẹp được không bạn ơi cũng có đẹp ra cả bom ra cả À, à chưa có máy bay Như thế này là chơi Kira anh em ạ Nó dồn Kira Nó chơi Kira Nó dồn đồ cho cho con này Ui rồi không đánh được Khỏe quá Nó, nó thiếu con máy bay <coughs> Con này thực ra vừa lấy nếu mà mình chơi uh, chơi chơi sáu Glacier có khi ăn ấy. <clears throat> Bởi vì bơ, cái cái bộ này Berserker nó chưa lên được hai lần đam nó yếu. Lấy mà sáu Glacier có khi ăn thằng đấy cũng lên. Trận này hai thằng Goblin nhưng mà một thằng xanh, một thằng thì sắp xuống hố rồi. Thằng kia là chơi Ron, Hyperon chơi mèo. Chơi con con mèo ổn không? Trận này có 5 rồng này Nhưng mà không Thằng này xuống hố rồi Thằng này yếu lắm Chơi 5 rồng này Chơi 5 rồng ấy là cái tầm này Round 24 ấy là phải ở 9 rồi Không để chơi ở 8 được Chơi ở 8 thì, thì, thì thua <clears throat> Sắp đi rồi Bây giờ mới ra Berserker hay sao Cay thật Round sau lên 10 cho Round sau tôi sẽ lên 10 cho thêm con gì vào nhỉ 6 Glacier trước à Lên 10 chỉ có 6 Glacier thôi <clears throat> Mạnh nhất là 6 Glacier kết hợp với cả tạm thời là 3 Warrior Chưa được 6 Warrior Bao giờ phải ra được con Secret Lancer Lúc ấy chúng ta mới đủ bộ rồi Ok Mà tôi chỉ sợ mấy cái thằng ở dưới nó yếu quá Nó để cái thằng thằng Goblin nó xanh Nó, nó lấy được công nghệ mất thì nguy Khó đấy <clears throat> Cái chuyện này thì không ghép được cái Kira anh em ạ Tôi để dành tôi ghép cái cấm đánh thôi Với cả cái hút máu cuối thôi Kira thì không có slot Phải lên 11 mới kẹp được cơ Khó lắm Bây giờ ấy là Chúng ta chắc là từ từ đã Chưa lên 10 vội anh em ạ Lên 10 tôi nghĩ vẫn yếu Kiểu phải bỏ cái bộ Warrior đi ấy. tôi thì không muốn bỏ cái bộ Warrior <clears throat> Này thằng này chơi mèo này Ui cái gì mà mà mà mà, mà bay nhanh bay màu nhanh đấy nhở? Berserker như nó lia dìu phát xong combo đẹp của con con Aquaman ấy anh em ạ. Hình như là thế, tôi không nhìn thấy rõ nữa nhưng mà có một cú lia, lia dìu mà gần như là bay hết đội hình. Ừ, căng thật. Ui thằng này nó nó xanh quá rồi anh em ơi. Trời ơi, căng nhờ. Bây giờ tôi nghĩ là bọn kia nó lên ừ, yếu quá thì chết hết đi để cho tôi và nó solo <clears throat> Cho nó dễ chơi Chứ để nó xanh quá thì cái bộ Warrior này không ăn được Goblin đâu Tí nữa Goblin nó xanh thì chịu thôi Căng thật Này chơi gì nhở Human à Tầm này mà vẫn còn level 8 thì thôi chịu rồi Sắp xuống hố rồi <clears throat> Cái bộ human khó chơi lắm anh em ạ Nó phải đè được từ đầu cơ Còn để mà chiến thắng ở những cái uh, thời gian này thì Bây giờ nó phải level 10 rồi Chứ còn vẫn là level 8 thì là lấy gì mà ăn Level 9 thì cũng thế thôi Level 9 chưa đủ bộ Phải level 10 cơ Bây giờ còn giữ human thì chết Bây giờ bỏ human đi cho cho cho cho uh, mết vào 6 mét luôn 5 rồng luôn ở level 9 Nhưng mà phải ra con rồng mới chơi được thế Rồng 5 đô Không ra là rồng 5 đô thì vẫn không đủ bộ Phải chơi ở level 10 Khó <clears throat> Xong rồi, thằng này đi rồi Ra máy bay vẫn đi thôi Kích hoạt được hệ người lùn chả để làm cái gì Ok, cảm ơn nha sáu Glacio trước anh em ạ Rồi Yếu hơn một chút nhưng mà tăng tốc đánh Đánh nhanh hơn Berserker tung được nhiều trưởng hơn Combo đẹp là Berserker lia được hai phát là dọn được đối thủ ngay <coughs> Combo trừ giáp đẹp thì chắc chắn là sẽ dọn được đối thủ Clear rất nhanh sáu Glacier, 6 Warrior Nghe đội hình nó thế giới phết đấy chứ Nhưng mà phải có có cái con Lancer cơ <coughs> Thằng này xuống hố à Goblin không ra bom Không ra bom, không ra máy bay Xuống hố là chắc luôn Mèo tầm này vẫn chưa lên được 3 sao thì thôi xuống hố đi Chắc chắn chết rồi Ok Thôi chết hết đi các bạn ạ Secret Lancer Chó xin con Secret Lancer nào <coughs> Secret Lancer cho vào là đủ bộ luôn Tí nữa có chơi combo Doom thì chắc là lấy con cung ca nhỉ <clears throat> Hay là chơi Beat Chơi Beat thì đam to hơn Thêm 15% đam cũng tín phết á Cả đội hình Toàn bộ đội hình mà được bắp thêm 15% đam mà chơi 6 Glacier là cũng là căng phết đấy anh em <clears throat> Stack nhanh, đánh nhanh, đam to Có lên cho con cung ca vào nhỉ Hơi khó nghĩ đoạn này Kể ra mà ra con Doom ấy Ra Doom xong rồi đổi ra thì cũng được Combo Doom thì cũng kinh Khóa toàn bộ đội hình địch mà Chơi uh, combo mà Doom được một phát toàn bộ đội hình địch thì ngon lắm Đội hình địch toàn là bắn trưởng thôi Roll mấy cái đã anh em ạ Ra Doom thì mới thay <coughs> ui đây rồi Rồi chắc bỏ bit đi rồi Ui đây rồi anh em đủ bộ rồi Sạc Đủ bộ nhá 6 Glacier 6, 6 ờ, Warrior nha anh em nhá Rồi Vậy là tôi đã form được đủ bộ của anh em đoàn bá Tùng nhá Bây giờ xem nó có mạnh không <laughs> Rồi Để tôi lấy cái con Kunka vào anh em ạ Đồ chắc lấy giáp xoay đâu Không không không không lấy đồ Kira Trận này là không có Kira Ok Thằng này vẫn thích chơi ờ, uh, 6 human nhỉ? 6 human xuống hố bạn ơi. Cái tầm này thì, thì, thì thôi đi rồi. Chắc cũng chả có gì thay. Ô cũng mạnh đấy nhở Cũng mạnh á Cẳng quá nhỉ Thằng kia nó cắt chuối của tôi anh em ạ. Mẹ khỏe thế. Mà rõ ràng là là là là, là đủ bộ nhá. Chắc là chuyển đồ cho Silencer khỏe hơn. <clears throat> Berserker không làm co được anh em ạ Berserker yếu Nó đánh nó, nó, đánh nó có được mấy phát đâu Bắn trưởng nó cũng yếu Cái con Berserker nó chỉ mạnh khi mà Nó thay đổi cái trưởng của nó Con Berserker khi mà nó thay đổi thành là Cái trưởng của nó li, lia diều ấy Cái đam của nó bằng cái đam tính bằng cái um, đam tay Đấy đam tay bao nhiêu thì tính nó bằng cái đấy Thì nó mới khỏe được Chứ còn con Berserker này mà nó tính là đam cố định thì không khỏe <clears throat> Phải dồn đồ cho nó thì cái trưởng của nó mạnh hơn thì mới khỏe Phải phết nhở Bác bất tử bạn ơi Hay quá Doom thì đéo ơi Doom vào cái con ấy kia Ôi giời Thế thì vẫn thua Ăn làm sao Ui Ăn được không Trông hồi máu khiếp phết nhở Ui Ăn được luôn đấy hay quá mẹ quả cá chuôi cá chuôi đấy anh em thấy không con xe Lancer nó khác hẳn luôn mặc dù là một sao đấy một sao nhưng mà nó uy tín lắm hơn hẳn đấy ui 81 tiền luôn này làm quả được thế nhở xe Lancer hai sao nè. <clears throat> ui đây rồi anh em ơi <laughs> ảo thật sự thôi rồi anh em ơi chắc vô địch rồi cơ như này thì thì, thì không sợ nữa rồi lấy còn sợ ờ, cái bọn bọn ấy thôi, bọn bọn bọn goblin thôi, bây giờ tầm này làm gì ăn được. Giáp to lắm rồi anh em ơi, giáp to đánh nhanh. giáp vừa to đánh vừa nhanh nữa mà. Tốc bây giờ là mắc tốc luôn. Tôi sẽ nuôi hết bọn này lên ba sao anh em ạ. Máu còn nhiều lắm. Chuyện này có hai ông đang có chuối phải đái thật. Đó, ui đùm và cả ca lông ngon quá nhở, Hay quá Được thế nhở, Thế thì tớ lại ăn Ồ Hay quá, hai lần cắt chuối, Được quá bạn ơi Cản kiểu gì, cản kiểu gì, cản kiểu gì ừ. Ok Ui rồi, rồi con này ba sao luôn Được <clears throat> Tôi sẽ roll cái con này 3 sao Roll hết đến 3 sao Chơi bọn nó luôn Chưa thật quên Tôi vừa bỏ qua cũng cả Quên mất đấy Đó Lui con Doom này Con Berserker Aquaman lên 3 sao Mà nếu mà cần ấy, Cần thiết nhá Thì cho cả Lancer <laughs> Cho Lancer lên 3 sao luôn anh em ạ Bây giờ combo đẹp một cái là khóa toàn bộ đội hình địch luôn này Hay quá Ui rồi anh em nhìn kìa Nào quả Doom này còn combo lọc cọc nữa Thôi xong rồi bạn ơi Quả này đẩy hơi nhiều máu luôn á Căng thật Ủa Doom này Doom ba cái nhờ Bây giờ thằng kia là không lấy được công nghệ mất đâu Mà nó chả có công nghệ mất Nó không có máy bay anh em ạ Thằng này không có máy bay Nó không ra máy bay Mèo ba này kìa Thằng ấy <clears throat> Mèo ba thì cũng chả sợ đu một phát rồi combo đẹp là ăn hết Bây giờ cần cái gì cần cái Berlin Cho xin cái Berlin Berlin thì combo là mới đẹp anh em ạ Nếu mà muốn combo chuẩn là phải có Berlin còn đồ ma lăng mà đứng góc này thì ờ, nó chọn góc nó không chọn được góc thế là nhiều khi là nó quẹt nó chưa đẹp cho lắm gậy gỗ à ghép với cái búa xét ở đây kunka rồi tôi lấy bỏ qua ok búa xét chiến thắng ấy <clears throat> tôi tôi còn đang định đấy là là cái ro cho doom ấy nhưng mà thôi anh em ạ chả cần chả cần Thôi cứ bình tĩnh Không có gì phải vội Ui, con mèo nhảy kinh phết đấy Ui, ui, ui Ui, đéo được rồi Khỏe quá anh em ơi Chết rồi Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận Không ổn, không ổn, không ổn Combo trượt một cái là toàn ngay Anh em ạ Combo chuẩn thì còn ăn Combo trượt cái là bom một lỗ Xong rồi thì cái con ca lông nó bắn nữa Mèo nhảy các kiểu Tôi nghĩ là phải tách đội hình ra rồi Không tụm được nữa Tụm nguy hiểm Doom nè Doom được ba con hay quá Doom một ca lông rồi Được Doom được con ca lông làm kinh nhở mà nó gây đam nó, nó đam thuần cái con mèo đam thuần nên là con Skeleton Lancer này nó cũng nhiều khi nó cũng không chịu được đây rồi berserker ba này cơ hội đây rồi berserker lên ba đi hay quá thuyền trưởng lên rồi thôi bỏ cái con thuyền trưởng ra roll cho dễ ra doom anh em ạ <clears throat> rồi roll tiếp rồi thằng chiều thiếu anh em ạ Berserker lên ba đi Ui giời Không sao Cứ bình tĩnh Bây giờ vẫn nuôi Aquaman, Berserker với cả Second Lancer thôi Nhưng có vẻ Second Lancer khá khó Ui là dồn đồ cho Calong rồi kìa Chết mẹ Ăn được không? Tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi Không giảm mà tốc đánh luôn anh em ạ Khỏe quá rồi Ui giời Càng đấy <clears throat> Cái tầm này thì chắc là nó cũng chả làm gì được tôi Mặc dù là nó đủ cả máy bay đủ bộ đấy 6 mech đúng không 6 mech 6 uh, goblin nhưng mà <clears throat> Không chơi được Tầm này bây giờ tôi mạnh rồi Tôi khỏe lắm rồi anh em ạ, đủ bộ Cái con uh, con Seclancer của tôi nó vừa trâu nó vừa đánh nhanh nữa cơ Chứ nó không như cái bộ 9 Warrior lù đù đâu Bộ này rất khỏe Nó không cần phải giảm máu xuống nó cũng có thể đánh nhanh được mà Cứ đủ stack tôi là tốc độ nó sẽ lên thôi Hay quá, combo rất đẹp luôn úi rồi còn hack được Doom được luôn Và con Calong Trừ giáp luôn rồi Calong Hay quá nhở Thế hiểu sao nó bờ linh xuống phía dưới mà nó bị ăn đủ combo luôn Sợ thật sự Trứng này Từ từ nhá Trứng này chỉ cho Secret Lancer thôi Rồi Ok <clears throat> Hoặc là cho Doom Hoặc là cho Doom Tôi sẽ cho một trong hai con trứng sẽ cho Doom hoặc là cho Scarlet Lancer anh em nhé Còn uh, Berserker thì tự ra thôi Con đấy thì phụ thôi, không phải chỉnh Bây giờ đến cái giai đoạn mà bị chia máu rồi đấy <clears throat> Tức là nếu mà sau này chỉ còn một máu lọt một con là rất là nguy hiểm Tôi nghĩ là lên kết, kết thúc trận đấu sớm thôi anh em ạ Ui, nhận thông minh à Ro Cho Doom mà Bây giờ lấy cái gì đấy Lấy cái mảnh linh hồn thì đúng rồi Nhưng mà lấy cái gì nhỉ Giáp hay là hút máu Tôi nghĩ là lấy cái giáp đi Giáp vào trâu anh em ạ Chống ca lông Rồi Tôi sẽ ghép cái RO cho Doom luôn Doom hai lần Doom trượt một phát rồi còn phát thứ hai để có thể là sửa sửa lỗi ok đó hay quá anh em ơi được thế nhở được chết rồi bạn ơi 14 máu có đi luôn không không không không không không đi được không đi được lọt của con cái cái cái cái thằng này nó không có đồ Kira. À, chính vì thế là cái con ca lông này nó yếu. Rồi, roll rồi, Berserker nào. Berserker một con nữa. Ui trời ơi, hay quá. Thôi hết tiền luôn anh em ơi. Đối thủ không sống được nào nữa đâu. Lên cái gì được thì lên thôi. Đung đung đung đung đung đung đung. Ok. Đâu rồi? Ui đây rồi từ nhá một rau nữa đâu nhỉ một rau nữa được không bạn ơi năm máu chắc đi rồi ui ui rồi ơi anh em ơi cái con ca lông của nó lao thẳng vào mặt con con con aquaman ờ, một phát chết luôn ạ vãi đái thật trừ giáp cho một phát một hit chết luôn mặc dù là có giáp của bọn goblin rồi đấy dã man khỏe thật sự luôn đấy cái round vừa rồi là là con Berserker đam nó to hơn cả con Lancer anh em ạ 10.000 đam đến từ vị trí của Berserker Ảo thật sự Chứng tỏ là Berserker 3 sao khỏe hơn Secret Lancer 2 sao anh em ạ Rõ ràng là Berserker không dồn đồ nhá không Tôi không có dồn đồ cho Berserker đâu Berserker cầm mỗi búa xét thôi Thế mà nó, nó gây đam 10.000 đam Hơn hẳn con Lancer luôn Mặc dù Lancer là cầm là full đồ Đấy, nhìn cái này mới biết được là sức mạnh của con Berserker ở trong cái bộ 6 Glacier Nó cũng khỏe đấy chứ Tôi cứ nghĩ là nó phế ấy, mà thực ra nó lại không phế tí nào Chính ra cái bộ này đủ bộ thì cũng khỏe phết đấy anh em ạ Chúng ta hôm nay là chúng ta đã sống lại với một cái um, line up huyền thoại Line up mà có từ những cái ngày đầu tiên Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá anh em chưa đăng ký thì đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái nó là một cái bộ huyền thoại khác 6 uh, Warrior 6 bit anh em nhé Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Tôi chơi cái bộ Assassin huyền thoại Rất hay anh em ạ Xem đi nhá Mạnh lắm Và cuối cùng nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm